Là một chiếc xe đang hot trên thị trường hiện nay Lúc nào cũng rất là hot luôn Lúc nào cũng đứng đầu doanh số trong các cái dòng xe bán chạy nhất tại Việt Nam Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng cái mẫu sản phẩm này Và chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm Đó chính là chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2009 với cái sản phẩm này thì chúng tôi cam kết với quý khách hàng là chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước, nguyên bản từ A đến Z không có một lỗ nhỏ Là một chiếc xe còn khá là đẹp luôn Và bây giờ thì là một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc Toyota Vios để quý vị và các bạn theo dõi Sau đó chúng ta đưa ra một quyết định mua xe của mình Thật chính xác Nước sơn của nó còn rất là bóng bẩy luôn cái đường viền chạy theo xe chúng ta thấy cũng còn rất là sắc nét Thân vỏ của nó còn khá là mọng Và đã được chủ xe người ta độ rất là nhiều các cái đồ chơi trên chiếc xe này rồi kịch đồ rồi quý vị nhá Nó có một cái màu ờ, ghi bạc rất là sáng, rất là trẻ trung Màu này cũng có thể nói là cái màu thịnh hành nhất của dòng Vios hiện nay Biển số thì rất là đẹp luôn Số tiến 35789 Biển Hà Nội tên tư nhân chính chủ Và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn Rút hồ sơ à, trong một nốt nhạc thôi tiết kiệm nhiên liệu nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ nằm trong khoảng từ 6 năm cho đến 6 lít xăng trên 100 km đặc biệt nữa là cái động cơ của cái dòng Vios này rất là lành luôn được rất nhiều người Việt tin dùng có thể nói là cái dòng xe thông dụng nhất hiện nay của các cái dòng xe 5 chỗ ngồi luôn được người Việt săn tìm lúc nào cũng hot trên thị trường luôn có đến đâu là tiêu thụ hết đến đấy luôn và cái mức tiêu thụ của cái sản phẩm này thì rất là nhiều luôn nhu cầu rất là lớn luôn và chúng tôi đang giới thiệu cho cái khách cái dòng sản phẩm đó chính là chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2009 tên tư nhân chiếc xe còn khá là đẹp khá là bóng bẩy nước sơn của nó rất là trong luôn đã được độ lên à, đèn à, đời cao rồi 210 rồi la răng thì cũng là la răng 10 à, nan la răng của đời 2010 và cũng chủ xe người ta đang độ rất nhiều các cái đồ inox xung quanh xe tạo cái điểm nhấn và chiếc xe này à, rất là sáng luôn ba đợt sốc cũng là ba đợt sốc đời cao rồi quý vị nhé. với giá bán là 238 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một chiếc xe Toyota Vios đời 2009 với cái sản phẩm này thì chúng ta có thể mua về chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ đều được đặc biệt nữa với quý khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta không phải lo nghĩ đến cái việc à, chúng ta phải mất tiền biển quý vị nhá xi nhan được tích hợp trên gương và gương cũng là gương gặp điện luôn quý vị nhá và bây giờ thì tôi đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này trước hết là cái mặt cabo của chiếc xe này chúng ta thấy rằng là nước sơn của nó cũng còn rất là bóng luôn và cũng còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng ở đây quý vị nhá máy của nó rất là chất luôn rất là êm rất là bốc gầm bệ thì cực kỳ là chắc chắn Đấy, và cái cụm đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị nó cũng còn tương đối là trong không có dấu hiệu gì của sự à, nứt vỡ hay là bị hoen ố ở đây quý vị nhá rồi cái mặt là nạ phía trước này chúng ta thấy là cũng đã được chủ nhân người ta nâng lên đời cao rồi 2010 rồi quý vị nhá với cái mặt nạ đời cao này thì nó thanh thoát hơn đẹp hơn và cái biểu tượng Tota thần thánh được rất nhiều người Việt tin dùng nó rất là lành nha quý vị nhá và nhiên liệu thì rất là ít luôn cụm đèn pha bên à, lái này cũng vậy cũng còn khá là trong không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị bạc màu ở đây cái đèn à, gầm phía dưới này cũng vậy cũng còn rất là sáng ba đợt sốc phía trước thì chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ và nó còn khá là khớp khít luôn kể cả cái đèn gầm phía bên à, phụ này cũng vậy cũng còn rất là sáng luôn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 tương đối đẹp với cái dàn lốp này chúng ta đi khoảng 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng là la răng 10 nan la răng tăm rất là trẻ trung rất là đẹp thân vỏ thì không có một rất là còn rất là căng tiện đây thì tôi quay gầm cho quý vị xem luôn nhé ấy gầm của nó sáng choang luôn quý vị nhá keo sần của nhà sản xuất vẫn còn rất là dày luôn không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá Toyota thì là thần thánh rồi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 bị mọt mục ở đây quý vị nhá và cái lốp phía sau này cũng còn khá là dày với cái lốp này chúng ta đi khoảng 2 năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp keo phủ của nhà sản xuất vẫn còn rất là dày luôn đấy và cái mặt la răng của nó đây cũng còn rất là đẹp là một chiếc xe thì cũng đã lướt qua một chút dịch vụ rồi nhưng mà một lái xe người ta sử dụng chiếc xe này cho nên thân vỏ của nó còn khá là đẹp rất là mọng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự đắp ma nhiều đâu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 rất là đẹp rất là trẻ trung biển thì Hà Nội và biển Tiến rất là đẹp 35789 tôi ờ, đi thật gần để quý vị các bạn chiêm ngưỡng được cái thân vỏ của cái chiếc xe này tên tư nhân chính chủ tiếp theo nữa là hình ảnh của cái khoang lốp bên phụ Keo phủ gầm vẫn còn rất là đẹp Rất là dày Rất là sần Đấy, Keo cua lốp đây quý vị Vẫn còn nguyên luôn nhá không bị mất đâu Và tiếp tục chương trình Thì tôi xin gửi đến quý khách hàng Cái hình ảnh của cái khoang lốp phía trước Bên phụ quý vị nhá Cái khoang lốp này thì cũng còn rất là sáng Rất là sần Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị Và cái lốp này thì cũng còn rất là dày luôn với cái lốp này chúng ta phải hai năm nữa mới nghĩ đến việc chúng ta phải thay lốp quý vị nhé đấy và cái mặt la răng của nó đây la răng tăm rất là trẻ trung rất là đẹp đấy. vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu cho quý khách hàng cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe Toyota Vios và truyền tải đến cho quý khách hàng à, cái mặt cabo phía trước hai cụm đèn pha ba đợt sốc phía trước bốn khoang lốp bốn quả lốp và bốn cái mặt la răng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 nội thất của nó cũng rất là tươi luôn quý vị nhá đã được uh, chủ nhân uh, người ta độ rất nhiều các cái đồ chơi bản phun luôn quý vị nhá không thiếu một thứ gì luôn nội thất là nội thất vân gỗ rồi gương kính chỉnh điện gương cụp xòe điện nhá quý vị nhá đây tôi bật chìa khóa lên đã đấy gương là gương cụp điện nha quý vị nhá Đấy, ấn vào đây nữa là nó lại xòe ra không khác gì một chiếc xe Vios E cả Đấy, cái mặt vô lăng của nó còn rất là đẹp luôn rất là sần các cái khóe vô lăng kia chúng ta thấy không bị mòn một chút nào cả cần số rồi là tay phanh cũng còn tương đối đẹp điều đặc biệt nữa là cái bộ ghế này thì được chủ nhân người ta may khá là cầu kỳ và đã được độ nội thất vân gỗ rồi quý vị nội thất vân gỗ thì nó rất là ấm cúng và à, tạo cho cái vẻ sang trọng của cái nội thất bên trong cái mặt tắp đi cửa đây quý vị rất là sần nha quý vị nhá và cũng còn đẹp luôn keo chỉ đây quý vị keo chỉ thì còn đến trên 90 phần trăm quý vị nhá đấy và cam kết với khách hàng là cái thân vỏ của nó còn đẹp luôn không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu nhá quý vị nhá kể cả cái phần keo phía dưới này cái phần dưới gầm này là cái nơi hay tiếp xúc với nước chúng ta thấy nó cũng còn rất là căng không có dấu hiệu gì của sự mật mục đâu quý vị đấy các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị sản xuất năm 2009 quý vị nhá các cái tem của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên bản luôn đấy bệ bước các thứ đều rất là đều rồi cái hàng ghế thứ hai thì quý vị cũng rất là căng luôn Chủ nhân người ta may cũng rất là cầu kỳ Khá phù hợp với chiếc xe Vios Mặt tabi cửa phía sau bên lái đây cái Phần nhựa phía trên đây quý vị Cũng còn sần nguyên nhá quý vị nhá Đấy một chiếc xe nội thất còn khá là tươi đấy Quý vị các bạn hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi để sở hữu chiếc xe này Theo số điện thoại 0975 686 232 hoặc địa chỉ chúng tôi đối diện cổng Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ và bây giờ là keo chỉ phía sau bên lái keo chỉ của nó cũng rất là đầy luôn không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhé kể cả cái phần gót phía dưới này quý vị khoang lốp đây sần nguyên quý vị Đấy. Đấy, cái ghế đây thì được chủ nhân người ta may rất là đẹp rất là cầu kỳ luôn rất là đầy đạn không có dấu hiệu gì của sự rách vá gì đâu quý vị nhá và cái mặt tắp lô của nó đây quý vị cũng còn đẹp luôn và được độ nội thất vân gỗ Màn hình cam lùi đầy đủ hết quý vị nhé, Khóa khiển theo xe Trần của nó đây Trần bên trong còn rất là mới nha quý vị nhé, Đã được chủ nhân người ta bọc uh, ni lông rồi Còn cái trần nỉ bên trong còn rất là mới luôn Đấy Các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhé, Các cái bậc lên xuống đây Cái tắp đi cửa ở đây Còn rất là sần luôn quý vị không bị bóng với những xe chạy dịch vụ nhiều chỗ này nó bóng như tôi chỉ tay này nó bóng á nhá đấy nhưng mà chiếc xe này thì không keo chỉ đây chúng ta thấy cũng khá là đầy nha quý vị nhá đấy thì cả phần phía dưới này đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục bậc lên xuống nhựa ghế còn khá là mới khá là sần luôn Đấy. cái tắp đi cửa phía sau bên phụ đây quý vị còn rất là sáng luôn quý vị nhá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 máy gầm chất máy đại chất luôn gầm rất là chắc luôn chạy rất là thoát đấy hai bên má của nó đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đinh tán vẫn còn nguyên bản luôn đấy đến cái cốp sau đây cái nỉ phía sau đây quý vị những cái xe chạy dịch vụ cái nỉ phía sau này bung bét hết nhưng mà chiếc xe này còn rất là đẹp luôn quý vị nhá đây đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu sáng choang quý vị nhá đấy dở được chỗ nào tôi dở hết cho quý vị xem đây đấy à, đây sở hết cho quý vị xem rất là thực tế rồi quý vị nhé đây khoang lốp đây quý vị cũng còn rất là sáng tôn của nó còn xanh lét luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục và cái lốp dự phòng này cũng còn tương đối đẹp nhá lốp dự phòng này phải hai năm nữa chúng ta đi ok luôn đấy và bây giờ thì đến cái phần à, có thể nói là linh hồn của chiếc xe đó là phần động cơ ngay giờ thì tôi sẽ truyền tải ngay đến cho quý khách hàng đấy cái mặt tắp lô của nó đây cái mặt vô lăng của nó đây còn rất là sần luôn không có dấu hiệu gì của sự bạc màu hay bị mòn ở đây nhá biểu tượng Toyota thần thánh đây đấy chúng ta thấy là như vậy cần số đây các con số các dãnh số còn khá là rõ nét quý vị nhá và cái đồng hồ tua máy lúc nào nó nằm ở mức độ là 8 đến 900 vòng trên một phút đấy chủ xe người ta độ hết rồi đây quý vị này cả đèn ABS rồi là cả túi khí rồi là đầy đủ hết quý vị đấy như một chiếc xe e xịn quý vị nhá gương kính chỉnh điện rồi là gương cụp xòe đấy. đã được nâng form lên đời 2010 rồi dáng của nó rất là đẹp luôn đấy và bây giờ là phần động cơ máy rất là chất luôn Đấy, máy đang nổ quý vị nhá với cái máy này tôi chưa có dọn dẹp vệ sinh gì đâu nhưng mà máy của nó là khô đét không có một vết dầu mỡ và máy của nó đang rất là êm quý vị nhá động cơ VVTi quý vị rất là êm luôn không có dấu hiệu của sự rung giật điều đặc biệt nữa là rất tiết kiệm nhiên liệu luôn đây keo chỉ của cái cabo phía trước đây không mất một phân nào đâu quý vị các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe luôn đấy còn tròn xoe luôn keo chỉ rất là đầy đạn luôn không bị mất đây cụ là sóc đây các đinh tán của nhà sản xuất cũng còn nguyên rằng phía trước đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng và chúng tôi cam kết với cái khách hàng là chiếc xe không đâm đụng không ngập nước đấy những cái hộp số đây chúng ta thấy là cũng máy rất là êm luôn quý vị nhá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 và đã được lên form đời cao rồi cũng có chạy qua dịch vụ một chút rồi nhưng mà một chủ một lái xe lái từ đầu cho nên người ta giữ gìn được cho nên cái thân vỏ của nó hay là cái nội thất nó mới được đẹp nó được sáng như thế quý vị nhé và chúng tôi luôn cam kết với quý khách hàng với mỗi một sản phẩm của chúng tôi luôn và bây giờ là một chút nội thất bên trong để kết thúc video giới thiệu xe ở đây Đấy, chúng ta thấy vô lăng rất là đẹp túi khí kết hợp túi khí luôn đèn báo đầy đủ như một chiếc xe e xịn gương kính chỉnh điện gương cụp xòe điện tắp bi cửa đây nội thất vân gỗ tắp bi rất là đẹp đấy hàng ghế thứ nhất đây rất là căng không có dấu hiệu gì của sự rách vá ở đây quý vị nhá màn hình cabin luôn lùi đầy đủ hết các cái nẹp inox cửa sau đây keo chỉ của nó đây quý vị không bị mất đâu đấy hàng ghế thứ hai đây rất là đầy đạn luôn không có dấu hiệu gì của sự rách vá đấy. <coughs> đây quý vị mặt bàn thờ còn rất là sáng luôn tắc bi cửa bên phụ đây keo chỉ đây quý vị rất là đầy cánh sau máy rất là chất nha cam kết với cửa hàng đi cực kỳ chắc chắn máy rất là chất luôn đây keo chỉ của nó đây trần đây rất là sạch sẽ